cố trả hết khoản nợ. Elizabeth đã thỏa thuận với Jack. Ngủ với anh ấy ba đêm. Chỉ cần mang thai, cô ấy sẽ có được một khoản tiền hậu hĩnh. Buổi tối ngày đầu tiên, ở trong lòng người đàn ông lạ mặt này, cô ấy vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Buổi tối thứ hai, cô ấy đã yêu người đàn ông có vòng tay ấm áp và bờ vai rộng lớn này. Cô thiếu nữ đã được nếm trải vị ngọt đắng của tình yêu. Buổi tối thứ ba, anh ấy có chút không nỡ lòng. Nhưng giao dịch đến đây kết thúc. Không lâu sau Elizabeth đã thành công mang thai. Sau đó cô ấy sinh ra một tiểu công chúa. Đứa bé vừa mới ra đời đã bị đưa đi mất. Kể từ đó Elizabeth rơi vào trầm mặc. Cô ấy hối hận rồi. bảy năm nay không có khi nào là cô ấy không nhớ nhung con gái. Còn có đoạn tình cảm mơ hồ dai dứt khi đó. Elizabeth đến London để tìm con gái. Làm nghề gia sư để nuôi sống bản thân. Cô ấy đã đi tới rất nhiều gia tộc giàu có. Chỉ riêng có gia đình này có chút đặc biệt. Bởi vì không thắp lửa, phòng khách trống trải càng trở nên lạnh lẽo hơn. Nghe quản gia nói đây là một cô chủ nhỏ tính tình khá cộc cằn. Đã ép ba gia sư cũng phải bỏ đi rồi. Elizabeth có chút lo lắng. Đi theo người hầu để gặp cô chủ nhỏ Luisa. Vừa mở cánh cửa ra, nhìn thấy một căn phòng nhỏ trên chiếc hồ. Cô chủ nhỏ Luisa đang ở trong đó. Cả người bị bao trùm bởi sự chán nản và cô độc. Cô bé chèo thuyền quay về. Chỉ nói với Elizabeth một từ duy nhất cút. Đối với một đứa trẻ được chiều hư như này, Elizabeth có chút đau đầu. Cô ấy nói chuyện với bà chủ trong nhà. Nhưng bà ấy lại nói mình không phải chủ nhân ở đây. Bà ấy là em gái của bà chủ. Bà chủ trở thành người thực vật đang nằm trên giường. Còn ông chủ thì ngày mai sẽ quay về. Ngày hôm sau Elizabeth đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Đúng lúc nhìn thấy ông chủ từ ngoài quay trở về. Đến khi nhìn rõ gương mặt người đàn ông đó, cô bàng hoàng phát hiện ra đó chính là Trác. Em gái của chủ nhà đưa Elizabeth đến phòng khách để chắc gặp vị gia sư mới này. Anh ấy vô cùng ngạc nhiên nhưng không dám phản ứng thái quá. Sau đó anh ấy đưa Elizabeth tới phòng đọc sách và ra lệnh cho cô lập tức rời khỏi đây. Nhưng khoảnh khắc người mẹ sinh ra đứa con, giữa hai người bọn họ đã có một sợi dây kết nối vô hình. Elizabeth tình nguyện trả lại tiền cho Jack để lấy lại đứa bé. Chứ cô không muốn cả đời sống trong nỗi đau chia lìa cốt nhục của mình nữa. Bởi vì đã ký hiệp ước, Elizabeth có một tháng dạy thử. Jack bất lực đành để cô ở lại nhà mình, Luisa coi thường cô giáo xuất thân nghèo hèn này. Lúc học bài không tập trung nghe giảng, Elizabeth chỉ có thể sử dụng các biện pháp cưỡng chế. Nhốt cô bé và mình vào trong một căn phòng. Chắc không hài lòng với cách dạy của Elizabeth, chỉ trích cô đối xử không tốt với con gái mình. Tuy nhiên sự chiều chuộng của chắc đã làm hại cô bé. Cô bé không coi ai ra gì, không quan tâm mình là ai, cũng không biết mình nên làm gì. Giống như một con búp bê với một cái vỏ rỗng. Elizabeth kiên quyết không nhường bước, Chắc trước giờ vẫn luôn cứng nhắc bây giờ đành phải thỏa hiệp. Từ bỏ quyền giáo dục con gái. Luisa được nuông chiều quá mức thành ra hư hỏng, dùng cách đập vỡ đồ đạc để phản kháng. Elizabeth không làm gì cho đến khi cô bé bình tĩnh trở lại. Cùng nhau ở trong phòng một ngày, Luisa cuối cùng cũng phải chịu khuất phục, tình nguyện chấp nhận cách giáo dục của Elizabeth. Mọi người đều trầm trồ vì cách dạy của cô. Nhưng sự khuất phục của Luisa chỉ là giả vờ. Đến ngày hôm sau, cô bé lại bắt đầu phản kháng. Elizabeth tức giận hất màu lên người cô bé. Sau đó cũng tự hất lên người mình. Cô ấy muốn nói với Luisa. Không có ai sinh ra đã cao quý cả. Lúc này bọn họ là bình đẳng. Tiền tài, địa vị rồi sẽ có lúc bị mất đi. Chỉ có sự tự do về tư tưởng là trường tồn vĩnh cửu. Đây cũng chính là lý do mà cô ấy bắt Luisa phải học. Từ đó về sau, Luisa đã bắt đầu thay đổi. Ngoan ngoãn theo Elizabeth học cách đánh vần và nhận mặt chữ. Thi thoảng cũng sẽ nói ra những tâm sự trong lòng. Cô bé biết người phụ nữ nằm trong giường không phải mẹ ruột của mình. Vì vậy trong lòng rất khao khát gặp được mẹ ruột thật sự. Elizabeth nghe xong rất muốn nói với cô bé. Mẹ chính là mẹ ruột của con. Nhưng cô ấy có rất nhiều lời không thể nói ra. Không hiểu vì sao hình ảnh Trác vẫn luôn chế ngự trong trái tim cô ấy. Cô ấy không kìm được lòng mà muốn thử thách tình yêu. Còn anh một mặt thì luôn nhắc nhở bản thân phải trung thủy với vợ. Một mặt thì không chịu được mà tìm tới hơi ấm vòng tay của Elizabeth. Trước người vợ thực vật và Elizabeth, chắc dường như đang ở ngã rẽ của sự lựa chọn. Luisa mở cửa ra, nhìn thấy bố ruột và cô giáo của mình cùng nằm trên giường. Cô bé không hiểu chuyện tình yêu nam nữ, nhưng cô biết rằng Elizabeth đã cướp đi tình yêu của bố. Luisa trốn vào trong căn phòng ở giữa hồ, ngồi cô đơn ở đó nhớ nhung về người mẹ của mình. Còn Elizabeth và Jack đang đứng ở phía đối diện nhìn con. Bọn họ rất muốn nói sự thật cho Luisa biết, nhưng Jack vẫn còn trách nhiệm với gia đình này. Một buổi tối nào đó Jack đến bên giường bệnh của vợ, anh lầm bầm tâm sự rất nhiều chuyện. Anh đang nghĩ vợ mình đã nằm đây suốt 10 năm có cảm giác như thế nào? Nếu như đã không có hy vọng của sự sống thì tại sao không kết thúc nó? Anh âm thầm hạ quyết tâm, dập tắt ngọn lửa trong phòng và mở cửa sổ ra. Để vợ chết cóng trong thời tiết giá lạnh này, gia đình của Trác đã bị hủy hoại. Sự nghiệp cũng lâm vào ngõ cụt. Bây giờ anh ấy nghèo đến mức phải bán nhà đi. Người hầu cũng lần lượt đi hết. Bên cạnh anh lúc này chỉ còn Elizabeth và Louisa. Bây giờ đã không còn trở ngại gì có thể ngăn cản hai người họ ở bên nhau được nữa. Cuối cùng Elizabeth và chắc nói sự thật cho Luisa biết. Một sai lầm đã được sửa chữa sau 7 năm, cuối cùng bọn họ trở thành một gia đình nhỏ ba người. Đây là một bộ phim Pháp có tên Firelight. Câu chuyện xảy ra vào mùa đông, một anh chàng con trai nhà quý tộc chân chính và một cô gái nghèo tội nghiệp. Vì một mối duyên phận oan nghiệt nào đó, bọn họ đã gặp được nhau trong đời. Thời gian bọn họ dành cho nhau chỉ có 3 đêm, sau khi xong chuyện thì giả vờ như chưa có gì xảy ra. Cô gái ấy vì tình yêu và hạnh phúc, vì niềm tin không thể lay chuyển được trong trái tim, vì con gái, vì bản thân. Cuối cùng đã có được tình yêu của anh, cũng cảm hóa được nỗi u sầu bấy lâu này. Trong một ngày tiết rơi trắng xóa, ba người ngồi trên xe ngựa bắt đầu một cuộc sống mới. Bắt đầu bằng bi kịch và kết thúc bằng sự viên mãn.